đại tướng bát an thì dương văn nghi được những đại tướng bắt an thiên hạ con gái ở miền phương đâu trên gạch gạch hạt rồi bà tự nhiên kéo về chờ lặng làm lòng xót từ nhà cứu nước cùng chững bướng cất bước đứng nền vất vất cờ vũng kiếm chờ mơ đường danh những hợp thường ra vào chùa lễ phật di đà sự kinh ở binh pháp chờ bà mượn nấu nương có cơn gió núi ngàn âm ầm binh mã kéo về đất đất tiên la vào chùa lễ phật di đà ý, ý, ý, ý. sơ sông tôi đèn ngang chỉ toàn mưu lớn tìm đường cứu dân vào buổi quanh quanh ba nghĩa quân vây chặt quanh quanh bà phát xa khắp vùng quần ni tô định đầm ầm kéo tới phá khương thiêng phấp mà phới cờ bay bốn bề khép khép chặt vòng vây khép khép chặt vòng xa tay hại người đừng châu bà quyết không không xa tay giặc hô nghĩa quân quyết tiến mà xa hương thiêng trận trận mạc nghề sông pha đi đồng hàn sang sơn ta ảm đạm thế cơ khởi nghĩa cho bác y danh hàng đầu có bình à. thư đọc suốt đêm thâu ơi à, thư đọc đêm thâu ngày ngày luyện lập xã sâu ba quân gươm mà thiêng sáng to trung thần ơi à. điệu đó bạt vía kinh hồn đi thù nhà đông hán không nghe còn một ai nghĩa quân quân vây chặt quanh ba đang nghe lời hình phản xa khắp vùng